đầy thuyền ghé sông lấp lánh đùa vui ôi biển quê hương yêu dấu đồi cô sơn vi vu gió hát chim yến trao liềng dinh cô xinh xinh lung linh bên bờ biển đẹp nên thơ bài cát thoại dài người người về đây xây lâu đài trên cát bao trẻ thơ thích thú nô đùa sóng hiền hòa nước trong xanh mặt rười xóa đi nhọc nhằn chỉ còn cảm xúc đắm say ơi ông anh hồn nhiên tung tăng nàng tiên ca đôi tình nhân ngơ ngơ thiên đường bao gia đình thỏa thích hân biên lóng hải dính thuyền ghé sông lấp lánh đùa vui ôi biển quê hương yêu dấu đồi cô sơn vi vu gió hát chim yến trao liềm dinh cô xinh xinh lung linh bên bờ biển đẹp nên thơ bài hát thoại dài trẻ thơ thích thú nô đùa sóng hiền hòa nước trong xanh mặt rượi xóa đi nhọc nhằn chỉ còn cảm xúc đắm thích hân hoan về nơi ly thương biên long hải dính cô ơi ông anh hồn nhiên tung tăng hàng thiên ca đôi tình nhân thích hân hoan về nơi ly thương biên long hải dinh cô về nơi ly thương biên long hải dinh